yêu mình anh chẳng khác đi ừ thì anh đã yêu và lòng muốn cô đã yêu rằng cô ta rất yêu điều đó cũng đã yêu tình ca anh viết lên vì cô anh viết lên